Xin chào tất cả các bạn Con của chúng ta trong cuộc sống phải luôn luôn đối mặt với những sự khó chịu, những sự không thoải mái, những sự thiếu công bằng, những sự trù dập ở trong chính cuộc sống của chúng. Và đó người ta gọi là cuộc sống. Cuộc sống thì chẳng có cái gì nó là công bằng cả. Cuộc sống hai thằng đẻ ra nhưng mỗi thằng một nền tảng khác nhau hai thằng đẻ ra nhưng mỗi con người một kiểu dạng khác nhau và nhiệm vụ của chúng ta là phát hiện ra điểm mạnh của con nâng con lên nhiệm vụ của chúng ta là cùng con vượt qua những giai đoạn khó khăn để con hình thành những kỹ năng giải quyết vấn đề để con hình thành kỹ năng đối phó vấn đề đó là nhiệm vụ của chúng ta ở một số bài của tôi các bạn đã được nghe về việc hãy để con thất bại và nhiệm vụ của chúng ta là ở bên cạnh con để làm sao có thể giúp đỡ được con vượt qua sự thất bại đó đó không phải là việc cầm tay chỉ việc mà đó là việc chúng ta là một nhà quân sư một nhà tham mưu và một nhà tư tưởng để con có thể biến cái tư tưởng suy nghĩ của con thành hành động cụ thể đó là việc của chúng ta và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến một cái chủ đề đó là làm sao để con cái của mình có thể chịu đựng được những sự không được như ý muốn trong cuộc sống chịu đựng được những sự không thoải mái trong cuộc sống làm sao có thể chịu đựng được sự khó chịu trong cuộc sống một cảm giác mà mà nó rất là bức bối ở trong người một cảm giác mà nó gồm nhiều những cảm giác khác đó là lo lắng lo lắng ví dụ của nó là gì À, không biết rằng là mình đã chuẩn bị bài này kỹ chưa nhỉ không biết rằng mình làm như thế này đã được chưa nhỉ không biết mình làm như thế này thì người ta sẽ đánh giá mình như thế nào nhỉ những sự lo lắng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống thứ hai là sợ hãi cái cảm giác này không dễ dàng một chút nào các bạn ạ tôi rất sợ khi bị bạn bè tẩy chay tôi rất sợ khi người đó không còn yêu quý tôi nữa tôi rất sợ khi mà về phải đối mặt với bố mẹ trong một kỳ thi mà tôi bị điểm kém tôi sợ hãi vô cùng các bạn ạ đó là cảm giác thứ hai cảm giác thứ ba là thất vọng đó là khi chúng ta thực hiện một hoạt động có thể cố gắng hoặc không cố gắng nhưng chúng ta càng cố gắng mà chúng ta càng thất bại thì đó sẽ xuất hiện sự thất vọng chúng ta càng cố gắng chúng ta cố gắng hết sức mình rồi nhưng chúng ta vẫn thất bại khi đó sự thất vọng và sự thiếu tự tin trong bản thân mình xuất hiện và con cái chúng ta bắt buộc phải đối mặt với những cảm xúc này đó là sự khó chịu lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Có hai điều mà chúng ta có thể làm. Điều đầu tiên chúng ta can thiệp trực tiếp vào chính những hoạt động đó và để con không phải chịu những cái cảm xúc như thế này. Và việc thứ hai là chúng ta để chúng tự thực hiện, để chúng tự vượt qua. Ở vào thời điểm mà con người ta đối mặt với lo lắng, đối mặt với sợ hãi và đối mặt với thất vọng, đó chính là một điểm nút để con cái triển những kỹ năng giải quyết vấn đề của chúng và điều đầu tiên mà chúng có thể học được là tránh sự lo lắng tránh sự sợ hãi tránh sự thất vọng muốn tránh sự lo lắng con cái chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng muốn tránh sự sợ hãi con cái chúng ta phải có sự tập dượt có sự tập luyện có sự nâng cao cái sự tự tin của mình muốn tránh sự thất vọng con cái chúng ta phải cố gắng để làm tốt nhất những cái gì mình có thể làm trước khi chúng bắt đầu đó là việc chúng phải đối phó và phát triển những kỹ năng và kỹ năng đầu tiên là chúng học về việc chúng sẽ tránh những việc đó như thế nào trong đó tôi chỉ nói các bạn đơn giản như thế này thôi nhá à, một ví dụ đơn giản để cho các bạn hiểu khi chúng ta dạy con chúng ta về việc chúng phải tránh các việc như thế nào thì sẽ hình thành ra hai trường hợp trường hợp thứ nhất là có thể chúng tránh bằng việc chúng bỏ cuộc chúng không tham gia vào cuộc chơi đó nữa và trường hợp thứ hai đó là chúng tránh bằng việc chúng đương đầu và chúng giải quyết vấn đề đó khi con bị điểm 3 ở lớp bị điểm 0 bị điểm 1 về sự lười học của con hình thành hai giải pháp là một là chúng không học nữa và để kệ hai là chúng sẽ học để chúng không bị cái điểm kém như vậy không bị mọi người đánh giá và chúng ta phải làm sao để hướng chúng vào việc chúng sẽ đương đầu và giải quyết cái vấn đề đó đó là trách nhiệm của bất kỳ cha mẹ nào và để làm được như vậy rõ ràng rằng khi con có hai sự lựa chọn làm hoặc không làm khi con có sự hai sự lựa chọn đó là gì đó là con bỏ cuộc hay con tiến lên khi đó mới xuất hiện vai trò của những người khích lệ và động viên khi đó mới xuất hiện vai trò của cha của mẹ của những người bên cạnh con cái của mình và chúng ta phải thực hiện được cái việc đó bằng ba câu hỏi sau đây điều đầu tiên hãy lắng nghe con cái của mình và khi lắng nghe xong chúng ta hãy hỏi con rằng con hãy xem trong sự việc này con đã làm được những gì và không làm được những gì. Mục đích của chúng ta là chúng ta tìm ra nguyên nhân, giúp con nhận định được hành vi nào dẫn đến sự thất bại của con, hành vi nào dẫn đến sự lo lắng, sợ hãi và thất vọng của con. Thứ hai, chúng ta củng cố niềm tin cho chúng. Trong đó con đã làm được những việc này và những việc đó nó cũng mang lại cho con những hiệu quả nhất định và con cần phải phát huy nó. Chúng ta giúp con nhìn được bên trái và bên phải chúng ta giúp con nhìn được trong tối và ngoài sáng chúng ta giúp con nhìn được giữa đúng và sai đó là trách nhiệm của cha mẹ trong việc hỏi câu hỏi đầu tiên con đã làm được gì trong cái công việc này thứ hai chúng ta hãy xây dựng các tình huống để giúp đỡ của con lần tới khi đối phó với một vấn đề như vậy con sẽ làm như thế nào con có thể trả lời nhiều dạng câu hỏi khác nhau Con sẽ chậm lại một chút, con sẽ cố gắng hơn Thậm chí là con sẽ tìm ra một cái cách nào đó để con lách Dù chúng làm như thế nào Hãy luôn luôn trân trọng chúng bởi vì Thực ra trong cuộc sống cũng vậy Bản thân người lớn chúng ta như vậy Linh hoạt Linh hoạt và hướng đến mục tiêu Và có một câu nói của một người bạn tôi Tôi nghe nó rất tâm đắc Mục tiêu viết lên đá Cách làm khắc lên cát Cát thì có thể xóa đi bất kể lúc nào và có thể làm lại Vậy cách làm thì cần phải linh hoạt Nhưng vấn đề quan trọng là con hình thành được việc là Con đương đầu với khó khăn và thử thách như thế nào Vấn đề thứ ba Bài học của con Con học trong bài học này là điều gì Con có thể học được đó là sự chính trực Sự ngay thẳng Tính quyết đoán Con có thể học được cách đối phó rằng À chỉ cần nỗ lực hết sức mình thì không phải sợ hãi Con thấy học được cái điều là gì không phải nhìn theo mục tiêu của người khác mà hãy luôn bám theo mục tiêu của mình con sẽ học được cái điều là người khác không ai có thể đánh giá được con ngoài chính bản thân con không ai có thể sỉ nhục được con ngoài chính bản thân con và trừ khi con chấp nhận cái điều đó bạn có thể dạy cho con rất nhiều điều các bạn ạ vậy ba câu hỏi này vô cùng quan trọng con đã làm được những việc gì trong việc này đó là tốt và xấu con lần tới con sẽ làm như thế nào để có thể thay đổi được cái kết quả con con học được gì từ điều này bố tin rằng con sẽ học được rất nhiều điều đó là việc chúng ta phải nhớ và nếu như được nhắc lại tôi lại nhắc lại cho các bạn nữa vì đó là kỹ năng sư phạm nhắc lại nhắc lại liên tục để các bạn nhớ con đã làm được gì lần tới con sẽ làm như thế nào và bài học chúng ta học ở đây là gì một lần nữa thì xin chúc tất cả các bạn vui vẻ và trở thành những người cha mẹ tốt hãy subscribe kênh để ủng hộ cho tôi được không ạ? Xin cảm ơn tất cả các bạn.